thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lùi tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi anh em nhé ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì tiếp tục về con 64 anh em ạ đề dạo này thì nó quay rất chi là dị rất khó để mà bắt về phần đề này anh em này con 64 này thì mình nhớ không nhầm thì nó ra cách đây ờ, đây ngày chủ nhật đây nó ra con 64 này một này hai này 3 này 4 hôm thì nó lại ra con 64 và con 5775 này anh em này con 575 này ra thứ hai và thứ tư nó lại ra con 57 này khá là dị phải không ạ đề thì ngày hôm nay về con 64 chạm 6 chạm 4 anh em nhé thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi anh em nhé chạm 4 và lô khung con 54 này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 thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta chiến thắng thì hiện tại thì chúng ta còn một cái chạm không và bộ đề 04 và bộ đề 24 anh em nhé chạm không của chúng ta thì uh, lui từ ngày 20 đến ngày 26 thì chúng ta ngày hôm nay là ngày 23 này thì chúng ta còn 3 ngày nữa anh em nhé chúng ta vào cái chạm không này cho mình và bộ đề 24 và 04 anh em nhé thì trong buổi uh, tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu uh, bộ đề 8 số để chúng ta nuôi anh em nhé thì uh, trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta cũng rực rỡ anh em nhé Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn được về phần bạch thủ lô đề thì hơi xương anh em ạ hai hôm thì đều sắt dần sạt ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được bạch thủ lô là còn 37 thôi đề thì hôm nay bắt cho em là cái bộ đề 04 và bộ đề 01 đây đề nó về 64 đây có 65 và 545 đây nó khá là buồn phải không ạ nhưng mà lô đề mà ăn được bạch thủ là sướng rồi hôm qua thì chúng ta cũng uh, ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được con 7887 uh, chúng ta ăn được cả cặp ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn được con 37 này bạch thủ đó thì cũng khuyên mọi người vào bạch thủ hơn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 kênh chính anh em nào muốn giao lưu sang bên này về chơi cái đường cầu lô đề ngày thì anh em có thể sang bên này chúng ta ấn vào cái đăng ký kênh này theo dõi để ủng hộ kênh anh em nhé người anh em này của mình thì chia sẻ à, chuyên về lô đề ngày kênh của mình thì chuyên chia sẻ về cái đường cầu đề lui thôi anh em uh, uh, thích kênh nào thì chúng ta vào kênh đây chúng ta tham khảo không bắt buộc là anh em phải theo anh em nhé theo dõi thì ủng hộ nhau cho nó thoải mái anh em nhé ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề kết hợp với đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất cái đường cầu bộ đề này của chúng ta thì toàn ra ngày thứ um, thứ hai thứ ba thôi thì em để ý luôn đây cho mình khá là đẹp để chúng ta tham khảo thứ năm ngày 19 tháng 1 này ở giải 3 chúng ta kết hợp với giải tư con số thứ hai này và con số thứ ba hai con này thì anh em ghép vào với nhau cho mình chúng ta có đề lui tuần thứ năm anh em nhé bộ đề 14 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 này và 696 8 số để chúng ta lui tuần này thứ năm ngày 19 tháng 1 ngày đầu tiên thì chúng ta đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 này trong bộ đề 14 anh em nhé tiếp tục ghiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ tư này thứ năm ngày 26 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 04 bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 này và 595 để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày 26 tháng 1 này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 thứ tư thứ năm ngày mùng 9 tháng 2 thì chúng ta có bộ đề 02 này bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 9 tháng 2 ngày đầu tiên thì chúng ta đề về 20 thì chúng ta ăn được con 20 này trong bộ đề 02 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm ngày 16 tháng 2 thì chúng ta có bộ đề 03 này bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 16 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 35 thì chúng ta đã ăn được con đề 35 này trong bộ đề 03 anh em nhé thì theo cái đường cầu này của mình test qua rồi đa phần là nó ăn ngày thứ hai ngày thứ nhất và ngày thứ hai thôi nên là anh em à, để ý và tham khảo cho mình anh em nhé thì tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 12 để chúng ta lui đến thứ năm tuần sau anh em nhé 12 này 121 này 171 này 626 này và 676 cái đường cầu này mình test qua thì cũng khá là đẹp nên là anh em nào chuyên về đánh đề thì chúng ta cũng có thể là tham khảo cho mình về cái bộ đề này khung trong vòng 3 ngày cho mình anh em nhé phía cá nhân của mình thì lúc nào khuyên anh em là lên đánh uh, nếu mà chúng ta nuôi thì chúng ta lên nuôi đủ tuần cho mình đấy là anh em nào mà thích nuôi ngắn ngày thì chúng ta cũng có thể là tham khảo về cái bộ đề này cho mình anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây này lô cung của chúng ta thứ năm này chúng ta lấy ở giải tư này kết hợp với lại giải 6 cho mình hai con này anh em ghép vào với nhau cho mình em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày lô khung 3 ngày này để chơi thứ sáu này thứ bảy và chủ nhật cặp 8558 khung 3 ngày anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 8 năm này anh em nhé 5885 thì chúng ta ăn được cả cặp này con uh, à, 85 về dạy tư và con 58 của chúng ta 58 của chúng ta về dạy 5 này thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé tiếp tục khi xong chúng ta lại đợi thứ 5 bằng tuần thứ 5 ngày 26 tháng 1 thì chúng ta có cặp 303 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con ba không anh em nhé ba không của chúng ta về giải 7 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 thì chúng ta có cặp 747 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con bảy bốn anh em nhé bảy bốn của chúng ta về giải nhì tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 9 tháng 2 thì chúng ta có cặp 88 đi cùng với 33 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 88 này anh em nhé 88 về dạy 3 này tiếp tục khuyên xong chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 16 tháng 2 thì chúng ta có cặp 7227 anh em nhé để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 72 này 72 của chúng ta về giải 5 anh em nhé 72 về giải 5 này tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần thì cái tuần này thứ năm ngày 23 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 88 đi cùng với con 33 anh em nhé 88 đi cùng với 33 trùng cầu anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả chỉ là dự đoán thôi anh em nhé đó đây là cái đường cầu uh, ờ, lô khung 3 ngày Thì trên đây là cái bảng chốt số của đài lui tuần của ngày thứ năm và lô khung 3 ngày anh em nhé. Về cái đường cầu đề này của chúng ta thì mình nhắc lại cho anh em một lần nữa là cái bộ đề này nó ra rất chi là sớm